Xin chào tất cả quý chị ạ. Đứng cạnh em đây là chiếc xe bán tải Ford Ranger XLS 2023 phiên bản sơ động một cầu. Chiếc xe này đang có giá bán cực kỳ tốt và là được rất nhiều người lựa chọn bởi vì giá của nó chỉ có 688 triệu thôi. Và chi phí lăn bánh của nó hiện tại bây giờ nếu quý chị mua xe tại đại lý Ford Long Biên có địa chỉ tại số 3 Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Hà Nội thì quý chị sẽ được tặng thêm gói phụ kiện trị giá 5 triệu đồng nữa. Ngoài ra thì quý chị sẽ được tiết kiệm thêm 30 triệu đồng chi phí lăn bánh. Do vậy là chi phí lăn bánh của chiếc xe này chỉ còn là 716 triệu ở Hà Nội và ở tỉnh quý chị chỉ cần phải bỏ ra là 708 triệu là quý chị đã sở hữu được chiếc xe vận tải Forerunner XLS một cầu phiên bản số tự động này rồi. Bên em hiện tại đang có sẵn xe đủ màu để giao ngay cho quý anh chị. Và ngoài ra thì không chỉ có bản một cầu sơ động này, bên em còn có bản hai cầu XLS này, hai cầu XLT và hai cầu quay trách để quý anh chị lựa chọn và cũng có thể giao ngay cho quý chị trong tháng 3 này. Và giá của nó thì nó sẽ cao hơn cái phiên bản này một chút. Thì cụ thể về các cái phiên bản kia thì quý chị vui lòng liên hệ với em theo số điện thoại là 0971 957 388 quý chị nhé. Bên em đang có sẵn xe lái thử. Em mời quý chị tới sâu bên em để xem xe và trải nghiệm thực tế dòng xe bán tải Forlanger này tại Forlong Biên quý chị nhé. Thì bây giờ em sẽ giới thiệu những cái đặc điểm nổi bật của dòng xe bán tải Forerunner XLS một cầu này có những nâng cấp như thế nào và các đặc điểm nổi bật của dòng xe bán tải Forerunner XLS một cầu này cho quý chị nhé. Trước mắt quý anh chị là chiếc xe Forerunner XLS phiên bản số lượng một cầu đấy, đời 2023 đó. Thì với phiên bản này thì ờ, phần đầu xe của quý chị thấy nó cụm đèn chiếu sáng của nó tất cả đều là đèn halogen thôi nhưng có đặc điểm ờ, thay đổi đó là Ờ, nó sẽ có thêm chức năng là tự động bật tắt đèn chiếu sáng Đó. và cái thiết kế ngoại thất của chiếc xe này với ờ, màu nâu này quý chị thấy đây trông rất là nổi bật đúng không ạ ờ, cái vẻ bề ngoài của nó trông rất là cơ bắp khỏe khoắn do vậy là được rất nhiều người lựa chọn về cái kiểu dáng của dòng xe bán tải Forerunner này so với các cái dòng xe bán tải khác có mặt trên thị trường đúng không ạ phần đầu xe thì em sẽ chỉ giới thiệu là cái nổi bật của nó là có thêm cái chức năng là tự động bật tắt đèn chiếu sáng thôi vẫn hông xe này quý vị thấy là cái ờ, na răng của nó sẽ là na răng 16 inch này na răng 16 inch thì có điểm nổi bật là cái ốp cô lốp này ốp cô lốp của chiếc xe này thì có điểm nhấn cho chiếc xe Đấy, trông rất hài hòa cho chiếc xe cái xe này có khoảng sáng gầm xe lên đến 235 mm và khả năng nội nước của nó lên đến 80 cm đó, rất là cao so với lại các dòng xe bán tải khác trung bình nó rơi tầm khoảng 65 đến 70 cm bây giờ cái này nó lên tới là 80 cm Đấy, khả năng nội nước của nó và hai bên xe đều có mang cá này Đấy, có chữ turbo này Đấy, để cho quý anh chị có thể là uh, gắn thêm cái ống thở đây khi mà nội nước ấy, và cả xe đi địa hình ấy, thì rất là ok luôn Đấy, về khả năng nội nước của chiếc xe bán tải Foranger này thì chiếc xe này được trang bị ở ờ, động cơ 2.0 lít và cho ra công suất là 170 mã lực. Đối với bản uh, ờ, uh, ờ, bình thường này, còn bản quay trách nó sẽ là 210 mã lực. Đó. Và cái bản số động một cầu này nó sẽ là số tự động 6 cấp các anh chị nhé. Số tự động 6 cấp. Đó. Và mức tiêu thụ nhiên liệu của dòng xe này nó rơi tầm khoảng 8 đến 9 lít dầu diesel. Đây, cái phần hông xe này em quay. Đó. Chậm cho mọi người thấy nhá màu nâu này. trông rất là đẹp đúng không ạ Đó. đời 2023 này thì cái ờ, cái trục giả dạ, chiều dài cơ sở này thì nó được ờ, kéo dài ra so với bản trước đó và cái ờ, cái cái bề ngang của chiếc xe chiều rộng của chiếc xe bán tải này Forerunner này thì nó sẽ rộng hơn 5 cm so với lại đời 2022 và cái cái phục nhún hệ thống treo này nó được thiết kế mới đó, quý chị thấy cái nhíp của chiếc xe này và cái uh, giảm sóc này đã được làm ngoài ngoài nhíp do vậy là cái uh, cái cái hốc lốp của chiếc xe này nó sẽ nhỏ lại đây hốc lốp này thì cái ờ, thùng của chiếc xe này nó sẽ rộng ra hơn rất nhiều Đó. em sẽ mở ra nhé đây là cái mở của thùng này Đó. mở thùng xe bán tải này đây là thực tế của chiếc xe uh, bán tải một cầu số tự động này bản XLS đấy thì cái hốc của nó sẽ nhỏ lại thì do vậy là cái kích thước của chiếc thùng này cái, cái khả năng chở hàng nó rộng hơn rất nhiều và cái kích thước thùng của chiếc xe này nó rơi tầm uh, dài và rộng nó là 1,5 uh, ờ, mét và cao đó rơi tầm khoảng uh, trên 50 cm tí 52 cm đó và có đây khi quý chị mở ra thì có để kẹp kẹp thước này bản lề này rất là tiện khi đi công trường này. xe này hay được dùng đi, đi công trường này quý chị thấy đây là chiếc ờ, XLS này, Founder XLS phiên bản một cầu sơ động và có được trang bị thêm là cái camera lùi đấy ạ camera lùi này rất là sắc nét luôn đó và nó có trang bị thêm cái bậc lên xuống nữa ở hai bên đây. rất tiện để quý chị ờ, đứng lên thành thùng này để vào thùng và các cái dòng này thì cũng được trang bị này cái ờ, ốp nhựa ở trên thành thùng đấy đó em sẽ quay ờ, tổng quan nhé cho mọi người thấy đuôi xe trông rất là đẹp luôn thanh thoát phiên bản XLS ừ. rồi thì chúng ta sẽ vào cái ờ, phần ờ, bên trong của chiếc xe nhé chiếc xe này. với bản XLS một cầu này thì nội thất của nó là màu đen đó màu đen và ghế là ghế nỉ quý chị nhé chỉnh cơ cái lái chỉnh cơ à, tác ly cửa của chiếc xe này thì được à, bọc da à, bọc da bọc trông rất là đẹp luôn à, rồi sẽ mở cánh cửa thứ hai ra này à, cũng rất là rộng đây phần uh, khoang lái này phần lái thì là uh, cái um, vô lăng của chiếc xe này được tích hợp này chế độ dành tay và có đấy, cruise control này giới hạn tốc độ đây đó rồi em sẽ khởi động chiếc xe này nhé bật lên chìa khóa cơ luôn đó chìa khóa cơ này đó, chìa khóa cơ nhé à, chiếc xe này ờ, ở trong showroom thì tháo ắc quy rồi thì cái màn hình của chiếc xe này sẽ là màn hình kỹ thuật số LCD nhé màn hình LCD 8 inch Rồi. còn cái màn hình giải trí trung tâm này đây quý chị thấy đây màn hình giải trí trung tâm này 10 inch Rồi. có tích hợp Apple và Bluetooth và kết nối uh, Apple không dây Rồi. điều hòa tự động nhá quý chị nhá điều hòa tự động này cần số này để cần số tự động này xe được trang bị là số tự động 6 cấp này số tự động 6 cấp này và quý chị nhìn thấy không đây em sẽ quay nét cho chị đây là có uh, cái nút chỉnh 4 chế độ bao gồm là chế độ thông thường này, lái thông thường này, eco um, thông thường normal rồi eco rồi uh, chế độ kéo kéo theo xe đấy và chế độ uh, bùn này sỏi đá Đó, có bốn chế độ lái cho quý anh chị nhé phanh tay vẫn là phanh tay cơ khí còn đây là cái lúc ờ, chỉnh đó. có chế độ tự động này cái chiếu sáng tự động này ở đây đó. Ờ, tất cả các phiên bản trừ bản quay trách ra thì ờ, tất cả phiên bản đều được trang bị là 6 túi khí có cân bằng điện tử khởi hành ngang dốc này và phanh ABS ờ, phân phối được phanh EBD quý chị nhé. Ok em cũng ờ, giới thiệu những đặc điểm nổi bật của dòng xe Ford Ranger XLS phiên bản sơ động một cầu này tới quý anh chị bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video tiếp theo ạ